Con kia hấp dẫn thật Nhưng mà tướng nó bụi đời quá Trên ngực có cái thẹo Không thích hợp tao Tao biết rồi Rolex cũng có ba chiếc Tao thấy chiếc sau tao làm đàn bà hay hơn Số của nó xui thật Gặp thằng điên mới từ bệnh viện tâm thần ra Làm kiếm không ra đầu của nó Oh, my God. Không lẽ ở đây sao Ai, ai đó Madam Tại sao không mở đèn Muốn làm bầu không khí ghê tởm thế sao Đèn bị hư rồi, anh kiểm tra rồi mà Madam mới kiểm tra, đâu có bị hư Hai anh ra coi có gì cần giúp không Tôi hả Đi cả hai Dạ, thưa Madam Bà làm gì mà dữ vậy Bà không biết à. nhà này quá cũ sao Gần sập rồi đó Có ai tới lấy xác chưa Đã điện cho họ rồi Đang trên đường tới đây Họ tới rồi Mau giải quyết đi Ra đây đi Tránh ra mau Để cho cảnh sát làm việc Chú là canh gác hả? Mấy tuổi? Làm đây được bao lâu rồi? Mấy chục tuổi rồi? Làm đây được bao lâu? Là từ năm 1967 Tôi có chuyện muốn hỏi chú Tôi biết Thầy muốn biết về vụ án này phải không Đúng rồi Quá trình vụ án này rất hấp dẫn Thằng điên kia cầm cây dao Chẻ che dài 8 tấc Đuổi chém cô Phương trong này Cô Phương cũng hay thật Cổ xoay mình lại chạy thoát được Rồi mới bay ra ngoài cửa 喳聲咧走出嚟門口啦，咁啊走到出門口而家冇。Cổ tưởng là không có gì nữa. Ai ngờ thằng điên đó lại xuất hiện bên cạnh cổ. Nó đá một cái, trúng ngay mắt cá của cô Phương. Chết rồi, lại chém cô Phương lia lịa. Lúc đó chú đứng đó coi hả? Tôi làm ca khuya lúc đó tôi đang ngủ. Sao chú kể nghe chi tiết quá vậy? Sau đó tôi về nghe người ta kể lại. Mày phải đi chụp cổ Người làm kiên sáng đâu Bị mấy thầy bắt rồi Là thằng điên đó Sư muội tại sao run vậy Sợ lắm hả Cái này là chuyện nhỏ thôi Vụ bầm xác ở Tân Giới còn ghê hơn vụ này nữa xác bị tan, bị nát Càng ghê hơn nhiều Vậy nghe, tối nay đi ăn cơm nhé Anh kể cho em nghe từ từ Thái độ của người cảnh sát đối với vụ án bầm sát Tôi ăn không vô Ăn không vô sao Sao không đi ỉa 24382 Dạ madam Tôi kêu anh ra làm việc Sao anh ngồi ở đây Tôi đang dạy sư muội tôi Về thái độ và luật đối với vụ án bầm sát Quân khuyển lục trên núi cũng không rõ Sao anh không đi dạy mấy con chó đi Con chó không nói chuyện được madam Đã lục soát xong chuẩn bị rút đôi về Trời lạnh quá Rút đội về đi Dạ madam Ai cho phép rời khỏi này Madam vừa ra lệnh có thể rút về mà Tối nay anh gác tại đây Cái gì tôi à Anh đừng lo Anh đã xử lý nhiều vụ rồi mà anh làm thích hợp nhất đấy Đâu được, một mình tôi Vì thằng điên đó chưa nói ra cái đầu ở đâu Biết đâu anh kiếm ra được phụ và lập công lớn Vậy đi, để tôi dạy sư muội Thái độ chính xác đối với vài vụ án bầm sát Anh dạy luôn tôi đi à, nghe Đâu được, tối nay madam phải về nhà trông con mà Anh biết vậy thì được rồi Rút về Tối mai đi Ngồi một lát đã Xin lỗi nha cô Tôi ở đây gác nhà cho cô Nếu cần gọi chín chín chín đi Con ngoại quốc Ôi dồi Ôi dồi Sao à Tao xé mới được rồi Cô tôi không phải cố ý đâu Đêm dài đang đẳng tôi chịu đủ rồi một giờ rưỡi rồi Ở đây không có gì hết Trong đó không biết phải là nhà bếp không gạo gì mà lớn vậy Không thấy con dáng nào hết Ừ. Chỉ là nước tương thôi ừ. Ừ. Chắc là thùng bánh bích quy Cũ quá rồi 污糟邋遢。Ghê thật Ôi lạnh quá Sao hôm nay lạnh vậy Im đi Im đi Không ta đánh mày bây giờ Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Xin hỏi chú tên gì? Ai cũng gọi tôi là chú Bảy Chú Bảy, khi rồi chưa đi ngủ hả? Tôi làm canh gác đâu có thể ngủ được Chú nói đúng Thầy đi đâu vậy? Tôi có chút đói bụng Định đi mua đồ ăn Chưa hết thời gian quy định Thầy đi được sao? Bao tử tôi ra thẻ đỏ Bắt tôi phải ra khỏi sân liền Tôi phải đi chữa bụng tôi gấp đây Tôi đi một lát Chú coi chừng giùm được không được rồi, cảm ơn tướng tôi đâu giống bắt tụi bán rong đâu Tao là phải bắt mày đâu Tao đói bụng Là cho tao tô mì đi Xin lỗi với thầy tôi nghỉ bán rồi Khu này ai cũng biết tôi sợ vợ Đi làm đúng giờ Đi về đúng giờ Tốt Sợ vợ mới có tiền Có người bán không giấy phép cho nên Sợ vợ có tiền sao Vậy sao tôi không có Cần gì phải bán rong nữa Bán rong là phục vụ cho dân chúng Thầy ơi thầy là công Tôi nấu mì cho thầy ăn Không cần gấp nhưng phải nhanh Tôi ăn mì lớn đấy Anh sợ ma lắm hả Nhiều lá bùa quá vậy Thanh Anh cẩn thận lời nói Chúng tôi bán đêm Gặp mấy chuyện này là thường thôi Tôi là nhân viên cảnh sát Đừng có vòng hù tôi nhé Đâu phải tôi hù thầy Là ma phát thầy đấy Hôm đó tôi thấy một cô gái tóc dài Tóc của cổ như mì sợi này Một con mắt giống vậy Lưỡi của cổ anh thật là ghê tởm Thầy ơi Ở đây ghê lắm đấy Thật hay giả vậy Coi bộ không yên rồi Đến tại chỗ Sư Huynh Anh đến đúng lúc vậy Đứng nhiên Sư Huynh Vụ án này giao cho anh nghe Đẩy xe vào mấy chỗ dơ như vậy Làm sao được chứ Tại sao anh ở đây anh biết anh không nên rời khỏi tan chứng mà Không, tôi thấy nó chạy ra nên tôi đuổi theo Thôi, cái người này xảo quyệt lắm Phải để ý nó đấy Dám bỏ chiếc xe chạy luôn Thầy ơi Chạy rồi thì mệt Anh không cần phải nói nữa Tôi sẽ trình tòa San còn ở đây Không đáng lẽ tôi muốn giúp Tại sao còn ở đây Nó Tại sao còn ở đây Thật không cần giúp hả Đi Đi Thầy ơi Đừng nói nhiều nữa Mang cất đồ đi Cái nào ăn ngon nhất Dùng để nấu mì cho tôi ăn Còn tôi Hai tô Dạ hai tô Mau lên Ôi lạnh quá Lúc đang lộn xộn Cũng lấy được một cái mì Tôi <laughs> làm được rồi Nấu tô mì trước đã Chắc sẽ ngon lắm Ăn được rồi Còn chút nước lèo Mì như vậy mới ngon chứ Nhưng mà hơi lạc à, Thêm chút gia vị đã Ra đây đi Cơn ớt cay chết tiệt Lộn xộn hết rồi Tại mày đó à? Tao không cần mày nữa Ăn mì đã chơi với Đừng Đam, Anh làm gì Quần anh đâu à? Quần tôi bị ướt rồi Quần bị ướt à Nên anh kêu cứu mạng sao Mặc vô mau à, Đam, Vừa rồi tôi thật nghe thấy bà kêu đấy Ba kêu à? mắc mới gì tới anh Kêu anh hay sao Không tôi thấy mắt Mày đánh chữ nhảy không ngừng Đang thì chớp liên tục Anh đừng nói Vì vậy mà anh đá trong quần sao Madam Thằng nhát gan ừ, Không biết thì hỏi canh gác à, đi Chú Bảy ơi Chú làm ơn qua giải thích đi đã đáp hết những sự nghi ngờ Đồ điện gia dụng bị cháy cầu trì là chuyện thường Hay là giải thích về ma kêu nghe Anh coi đây, ống à. sắt này đã lâu rồi Đây đã có cái lỗ Khi gió thổi vào chỗ này Cho nên như là huyết còi vậy Không khí lưu thông nên thành âm thanh chấn động Nên giống như là có ma kêu Chuyện quá phức tạp tôi không hỏi chú nữa Nhưng khi không sao máy đánh chữ lại tự động nhảy Máy cũ này đã bị hư sẵn rồi Tức là thầy sơ ý đá vào chỗ mở máy Cho nên máy đánh chữ mới ra mấy chữ Thì đừng nghĩ vậy là gặp ma Đâu đó đánh được đâu Thầy kéo như vậy là vô dụng rồi Chân phải dùng sức xoáy Cách ngay chỗ mở máy Thầy coi tôi này Chú Bảy máy bay giấy đó Chúng sau óc tôi Bây giờ nhắc vẫn thấy đâu, Vậy làm sao giải thích đây Chiếc máy bay đâu Mất rồi Tối nay một mình ở đây kiếm đi Mà anh viết báo cả cho tôi rút về Tôi nữa Lại bắt tôi ở đây một mình sao Thầy ở đây kiếm đi Chú Bảy Chuyện gì Xin hỏi chú Các chú có đồ cúng chứ Mấy cái này tôi không có Không có Có cái gì dùng để nhắc ma không Tôi có cúng thánh kinh Thầy sợ thì tôi cho thầy mượn Dạ cảm ơn Chú Bảy ơi Chú nói thật đi Vừa rồi ở trong đó Chú có chuyện gì Đã giấu tôi không Nói thật với thầy, không có gì giấu cả Nhưng mà ông chủ bán mì ở ngoài nói Ở gần đây nhiều ma lắm hơn nữa trong đó xảy ra vụ án bị mất đầu Còn nữa tôi cảm thấy chỗ này ghê lắm Chắc có một hai con trốn trong này rồi Thầy đừng nói nữa Tôi muốn đi lắm nhưng không thể đi Vậy chớ đời người như đá banh vậy Mình không va chạm đối thủ Đối thủ đâu va chạm mình Người không va chạm ma Ma va chạm người không Tôi không dám nói Vậy thì mau lên đi kiếm thánh kinh đi nào Lâu lắm không dùng Nên đã để đâu rồi nhỉ Thật là Chú ơi Tay của chú bị thương kìa Thầy đừng chơi với nó Nó là súc xanh mà Hôm trước tôi chơi với nó Bị nó cắn vào tay tôi đấy Thầy còn dám chơi với nó không Có đây rồi nhưng chỉ có một cuốn thôi Cha mượn thêm cái gì nữa được không Không có, chỉ có cuốn này thôi Cần thì lấy, không là không còn gì nữa Có hiệu quả không Không được đâu Không được, vậy tôi phải làm sao đây Thầy hỏi tôi, tôi cho thầy mượn Thầy lấy hay không Phải tôi lấy chứ, coi làm được gì không đã Thầy lấy thử coi Tao không phá mày Mày cũng đừng phá tao Ta không muốn bị cúp điện Cũng không muốn bị cháy cầu chì đâu Chỉ một đêm thôi Ta chưa gặp qua sát Đừng nhát tao nhé Dán thêm mấy lá nữa này có ma thật sao Đừng tự mình nhắc mình mà Không có gì đâu Dán thêm một tờ nữa Chết rồi Chắc tôi chết rồi. Thôi chết bỏ Hallelujah Tại gió thổi thôi Ủa sao chú ở đây vậy Tôi làm canh gác Đương nhiên phải đi tuần rồi Thầy làm gì vậy Xé thánh kinh ra dán tùm lum hết Dù có pháp lực cũng bị thầy phá hết Không tôi muốn phân tán lực lượng Chú Bảy Nói thật nha Còn có gì có thể đàn áp không dạ, dạ, dạ. Có chứ Máy gọi chấn động Chú đừng đồ nữa Tôi sợ à. thật đó Thank you. Sao đóng cửa mau vậy Không được rồi Phải dán thêm một tờ nữa Trước đây tôi không tin Bây giờ tôi tin thật rồi Ngài cha cô Tờ này cho ngài Tờ này thay mặt mẹ của ngài Đâu phải tôi Đừng đuổi theo tôi tầng qua đây tôi bắn đấy sai Chú Bảy Đúng rồi Con kia bị tôi giết Suốt 30 năm tôi không xin nghỉ Tôi sắp xếp trong xuôi Xin nghỉ một ngày đi coi đá banh Đột nhiên nó nói đã làm mất đơn xin của tôi Thầy nói nó đáng chết hay không Đáng chết Phải được nghỉ phép Phải đi coi đá banh Con đó đáng chết Ngươi Con cứ thả thù đi Con bay đầu ra để trả thù đi Coi cái gì Ngon thì bay qua đây Lần này tao không cần dao nữa Như đá banh vậy Đá cho mày bể đầu luôn Bây giờ thầy biết hết rồi Mày cũng phải chết Mày không chết là tao mệt đấy Chú Bảy Đây là ân oán cá nhân Cảnh sát không xen vào đâu Hãy bình tĩnh Không có gì Đừng mà Yeah. còn hơn à? Em biết rồi Lái nhanh vậy làm gì Đua xe hả à? à. Không hiểu sao Kỹ thuật của em dở như vậy sao Mà ông chủ khảo phát bằng cho em Ông chủ nhân Anh chửi đã chưa Em mới thi lái bằng Nên nhờ anh dạy em lái Anh đâu phải chửi em Anh chỉ cách cho em thôi mà Em phải cẩn thận chứ e Em học hết tám mươi mấy tiếng Anh còn muốn gì nữa Học nhiều cũng vậy thôi Chỉ lãng phí tiền Em một mình đừng lái xe đi đâu nhé Nếu không người ta à, sẽ hiểu lầm Vợ của Âu Châu Nhân à, Đổi giờ biểu diễn phóng xe đấy Em chạy lên lề rồi Đụng chết hết người ta đấy Anh qua lái đi Sao vậy Không cho anh nói hay sao vậy Khăn à. giấy đâu Ở đây vừa rồi em để mà Yeah! Anh ơi chúng mình làm sao đây Giữ bình tĩnh đi Sao em nhìn anh Anh sợ thật mà Anh ơi bây giờ sao đây Em đụng chết người rồi Mà xuống xe coi thử xem Anh xuống đi bình tĩnh nào bị thương không Anh bạn Anh nói chuyện đi Em xuống xe làm gì vậy Em một mình ngồi trên xe thấy sợ quá Sao Thấy xác chết không Không Chúng mình thật đã đụng vào nó hả Chết rồi Không chừng sẽ bị kiện về cố xác đấy thì không tại nó xông ra ngoài đường mà cần báo cảnh sát không Báo cảnh sát phiền lắm Phải đi nghe anh Bỏ chạy cũng mệt lắm Làm sao cũng mệt Phải phải làm sao đây Mệt thật đó Có xe Không biết tụi nó thấy chúng mình không nữa Chắc không thấy Nếu không họ đã xuống xe rồi phải bây giờ làm sao đây có cách này Đường dây khẩn cấp đây ừ, Chúng tôi thấy có người bị xe đụng à. ờ, Anh mau cho xe cấp cứu tới đây đi Địa điểm đâu Con đường nhỏ tại làng hạng Nguyên lãng Họ tên và số điện thoại của anh Nhận được chưa Điện thoại hết pin Anh nghe được không Anh điên hay sao vậy Điện thoại này sao mà hết pin được chứ Em không biết gì hết Chạy mau lên Trên không sao gió lớn vậy Chuyện gì vậy Mau lên xe đi Anh qua lái đi Anh sao vậy Anh không ngủ được Sợ em bị bắt bỏ tù Anh thật là Chuyện này mắc mớ gì đến em chứ Tối hôm qua là em lái xe mà Là anh nắm lấy tay lái em Em mới lấy được khăn giấy chứ Em kêu anh lấy khăn giấy giùm em Tại sao lại đổ người cho anh chứ Anh nói gì kỳ vậy Là xe của anh mà trên đường đi cho anh chỉ huy mà Em mới được bằng lái em đâu có biết gì Em cũng tự biết mới lấy được bằng hạng Em đã có bằng lái không liên quan với em đâu được Mà đọc báo coi Cảnh sát có tập nã em không Em ơi Truyền hình có báo tin này không Không phải là vụ của chúng mình Đọc báo coi Được rồi anh điện thoại cho ai vậy Điện cho cảnh sát Anh kêu cảnh sát tới bắt em sao Đường dây về giao thông Làm phiền anh Xin hỏi ở Nguyên Lạng Tối hôm qua có tai nạn giao thông không Có Bị thương nặng đã chết rồi Không cứu được sao Con trâu đó tuy là lớn Nhưng bị xe hàng đụng mạnh Mà không chết sao được chứ Cảm ơn, xin hỏi thêm về tình hình tại làng hạ Nguyên Lãng Làng hạ à, xin anh chờ chút có đây Sao rồi anh Tai nạn xe cộ thì không có Nhưng có thằng điên tới Và khai bậy tiếng tiếng của anh Không phải là tôi Em ơi Báo có đăng không Dạ không Vậy Tức là chúng mình không bị gì cả Vậy mà không có gì Tốt quá Em ơi Anh ơi tốt quá Chúng mình không có gì cả Không có gì thì tốt rồi Động chết người thôi Đâu có gì chứ Dạ, Ngày nào cũng có mà Anh đồng ý Vậy chứ chúng ta là vợ chồng mà Em à? đụng chết người Tức là anh đụng chết à? người rồi Đúng rồi Vậy đâu có gì khác chứ Vậy đi Mai mốt cái gì chúng mình cùng nhau gánh Dạ được Đem dạ. đủ đồ chưa Đủ rồi Anh nhớ về sớm nhé à? Sáng sớm đã có người dọn vô anh nhiều chuyện thật Anh đi nhé ừ. <laughs> Em ơi, em sao vậy? Em à? có bầu hả? Ừ. Anh <laughs> Giống người tối hôm qua không? Ban ngày chắc không đến nổi Em đừng nói chơi nha Chào anh Sáng nay tôi mới dọn vô Từ nay chúng ta là hàng xóm Xin hỏi anh chị làm sao xưng hô đây ừ. Ảnh là chồng tôi, tôi là vợ ảnh Thì ra anh chị là vợ chồng, chào anh chị Chiếc xe này Rất là đẹp đấy anh chị biết mua xe thật Xe này là xe tốt, chạy ngon lắm Hơn nữa xe này xài bền lắm Nói khó nghe chút, dù đụng vào người ta Cũng không sợ bị móp nữa Nhưng mà cái thắng của xe này không an toàn Anh chị lái phải để ý Tôi không làm quấy anh chị nữa Các rảnh anh chị qua bên tôi chơi Xin chào anh ơi Giống người đó quá Chắc không phải đâu Nhìn thoáng qua mới giống Nhìn kỹ thì không giống Anh ơi Vậy thì làm sao đây Không có gì đâu Nếu là nó Chắc nó báo cảnh sát bắt chúng mình Anh đi làm nhé Một mình em ở nhà Em Em rất sợ Không lẽ anh không đi làm Em nhớ khóa cửa đàng hoàng Có chuyện gì Lập tức điện thoại cho anh là tốt Tại sao tắt hết đèn vậy Người mới dọn vào đây thấy ghê quá Nó phá em sao Không phải Anh qua đây coi này Anh ơi mau qua coi Từ sáng tới tối Nó cũng là vậy vậy đấy Thấy ghê quá Đừng nói nữa Chúng mình quan sát nó Nói chuyện không nên lớn tiếng Anh thấy đồ chơi đó đang ói máu Nếu nó không phải người Chắc nó là ma Phải không đó anh Đừng hù em nhé Nó dọn vô lúc ban ngày Đâu phải là ma đâu Anh ơi Chán con có gì kìa Chết ngực cũng có kìa Là cây súng Lại có nữa Chắc chắn lại có Ghê quá Mẹ nó lên mạng là cùng chứ gì Anh có sao không Em ơi Tia đỏ mất rồi Em Trên mình em kìa Ở dưới Không được Mẹ mày Mày ra đây Tao không sợ mày đâu 你出嚟啊！我唔驚你噶，Thằng à? ờ, khốn nạn Sao nói em khốn nạn Đâu phải nói em Chúng mình đi qua bên đó Coi nó muốn làm gì nói anh không sợ mà Nếu nó là người Anh đương nhiên không sợ rồi Nhưng không biết nó là gì nữa Cho nên anh mang theo ít quà Nói thật không thể trách hết anh Nó xong ra đường Dù sao cũng phải chịu phần trách nhiệm chứ Chúng mình mở lên nhà nó Chắc nó đâu dám mở cửa đâu Tụi tao đây Thằng khốn nạn Mày dám sỉ nhục vợ tao à Mày lập tức ra giải thích Anh ơi Thôi chúng mình về Mặc kệ nó Nó dám sỉ nhục em mà Anh mà bỏ qua cho nó Anh đâu phải là đàn ông đâu Anh phải lên kiếm nó mới được Tụi tao đây Có ngon thì mày ra đây Nếu không Chúng tao về Anh Nó đi ăn khuya Chúng mình về thôi Anh chị về mau vậy Tao đã nói cho mày biết tao tới Tại mày không dám ra thôi Xin lỗi nha tôi đang bận anh bằng lòng Anh kéo màn cửa sổ ra Chúng ta nói chuyện với nhau vô đây rồi Sợ gì mà không kéo màn cửa ra chứ giờ này còn tới thăm tôi nữa Xin lỗi nghe Vì không ra đón anh chị được Nhưng mà tôi đang bị thắt cổ Khó chịu lắm Xin nhờ anh giúp tôi được không Chắc là mày điên rồi Bị thắt cổ còn nói chuyện được Kệ nó chúng mình về thôi Mày tưởng là tao sợ mày à Không bao giờ Vậy cũng không sợ Thật không đó chuyện cách này không ghê sao Ngon thì mày lấy đầu mày xuống Moi mắt của mày ra Ta cũng không sợ Mày còn gì nữa Mày chỗ tài lương một lần đi Tụi ta cũng đâu có sợ Đúng không em Anh đừng uống nữa Anh uống say rồi Em đừng sợ Em nghĩ nó dám tìm lên đây sao Anh à, chị vừa qua thăm tôi Vì phép lịch sự tôi phải qua thăm lại Mở cửa đi Anh ơi nó tìm tới đây rồi Ba giả ba la mật Anh ơi được rồi Ba giả ba la mật Nó đi rồi Nó đã đi rồi Em ơi, đến lúc phản công rồi Ba giả, ba la mật Video đâu Ba giả, ba la mật Cha mày chết luôn Không thể ngân được Ba giả, ba la mật Mở cửa, cảnh sát đây Cảnh sát Mở cửa đi Ba giả ba la mật Mở cửa, cảnh sát đây Chuyện gì vậy thầy Khi rồi đã lối ôm sòm à Thằng Khùng cũng biết hai người phá giấc ngủ của người ta đấy Ai còn tụng kinh vậy Chồng tôi Nói ảnh đừng tụng kinh nữa Làm ồn lắm Anh đừng tụng kinh nữa Hàng xóm ở đây than phiền Anh tụng kinh quá lớn tiếng đấy Thầy ơi, tôi không thể ngưng đâu Đúng vậy thầy ơi Nếu chúng tôi ngưng tụng kinh Thằng bên cạnh nhà sẽ qua trả thù Cho tôi biết có gì trả thù Thằng đó Tôi đáng biết anh chị mê tụng kinh Nên bị rối trí Ba giả ba la mật Còn tiếp tục nữa à Không chịu nể mặt cảnh sát sao Thật ra Tông giáo khuyên người hướng thiện thôi anh chị quá mê tín nên nghi ngờ đủ chuyện à, Cái micro đây Tôi đem về sở cảnh sát tạm giữ Sáng mai anh chị tới lãnh về Đừng tụng kinh nữa nghe Mày sẽ phá giấc ngủ của hàng xóm đấy Thầy Xin thầy trả micro cho tôi Anh ơi Tối nay chúng mình làm sao đây Ba giả ba la mật Oye, por mí,

Boje molombi umpala molose Boje molombi umpala molose Tới phiên em rồi đấy à? Sao mau vậy Em ờ, coi đồng hồ coi Chúng mình hứa nhau Chuyện gì cũng gánh cùng nhau mà Ba giả ba la mật Tôi đây Ba giả ba la mật Còn mật gì nữa chứ Mà anh ngu nên anh mới tưởng tôi sợ anh tụng kinh Thôi ngủ sớm đi Không sẽ thiếu tinh thần đấy Ngày mai tôi chơi anh Anh phản ứng không tốt đâu Sẽ làm tôi thất vọng đấy Điện thoại của ai vậy Là của thằng đó Nó nói gì Thì ra nó không sợ chúng mình tụng kinh Vậy phải làm sao đây Anh thấy chúng mình phải kiếm chỗ nào để tránh nó thôi Đi đâu Không biết nó đuổi kịp chúng mình không nữa Vừa rồi tốc độ của anh gần 190 cây số đấy Nó làm sao mà đuổi theo kịp chứ Chuyện gì để ngày mai mới nói Mình anh ta là mồ hôi Mau đi tắm đi à, Để cho anh ngủ thêm Em tắm trước đi ừ. Em ơi Có chuyện gì vậy cũng là thằng đó nữa Nó đâu Trong tấm kính kìa kia Mẹ mày Đốt chết mày Hai người điên sao Mấy tuổi rồi còn chơi lửa Dù là ngô sư phụ Nhưng ở đây đâu cần ai biểu diễn đâu Xin lỗi Xin lỗi Cho anh chị biết Nền và tấm ráp nhất định phải đền Tôi kiểm lại coi Dù là tổn thất vô hình hay hữu hình Anh chị phải chịu hết Tôi sẽ giành quyền lợi bắt anh bồi thường Mẹ mày Nói với tôi thôi Đừng nói với má tôi ra Tao chửi mẹ mày thì sao Mẹ mày Cái gì Bà qua đời rồi Chắc bà không biết đâu Hôm nào anh Mẹ mày Đi đi Đi đi thằng đi Chào bác Xin chào Có gì cần cháu giúp không Tôi cần sắp hàng không Dạ cần Và là luật của ngân hàng Cháu không giúp được đâu dạ Nhân ơi Mày không được khỏe thì nghỉ đi Mày không đủ tinh thần Sẽ ảnh hưởng tới mấy người khác làm việc đấy Quản lý ơi Tôi không có gì Không cần xin nghỉ Không thể để cho nó quấy phá cuộc sống hàng ngày của tôi được nhưng sao mày vẫn theo vợ mày Đây là ngân hàng mà Tối hôm qua vợ tôi không ngủ Nó muốn đi theo tôi Xin ông quản lý thông cảm Tôi có thể làm lơ Nhưng anh coi coi Thấy nó ngủ sao không Chảy luôn cả nước miếng Đây là ngân hàng mà Quản lý ơi, ờ, chỉ lần này thôi, xin thông cảm Coi chừng nó, đừng để làm quá đáng ừ, Dạ tôi biết rồi Em ơi Em ơi Em ơi Điên, à? kêu ai vậy Vợ tôi ở đó Rút cho tôi mấy chục đồng Dạ Bao nhiêu Sáu chục đồng Cảm ơn à? Chuyện gì Đếm kỹ trước đã Lâu quá Mày thật là sáu chục đồng Đếm gì mà lâu vậy Xin hỏi bác Lấy bạc lớn hay bạc nhỏ Đương nhiên là bạc lớn rồi Tính lên là phải nhanh tay chút Cảm ơn Cảm ơn mẹ nó Chào 28 ngàn phải không à, Xin mời anh qua cửa số 3 Dạ vâng Mày muốn sao Mày nói đi Vô ngân hàng đương nhiên là gửi tiền rồi Là phiền anh tôi gửi 20 ngàn vô tài khoản chi phiếu Mày muốn tới đây phá à Mau lên Người ta đang sắp hàng dài đấy Thiên à Anh làm gì vậy Tao cảnh à? cáo mày Nhiều cao tăng và cha tới đây gửi tiền Mày mà gạt mày Chắc mày khỏi siêu linh Còn nữa Giấy vàng mã Mày cho tao gửi vào sổ giam dục của mày Để tao đốt cho mày Tao đốt cho mày coi Tao đốt cho mày Mày giận được chưa Mày giận được chưa Tao đốt cho mày Anh muốn làm gì Tiền của tôi mà Ông quản lý Thằng Nhân Bảo vệ Lôi nó ra cho tôi Tiền tôi bây giờ sao rồi Mày làm gì vậy Thưa quản lý Tôi cũng không biết tại sao như vậy Xin ông nghe tôi nói Ông Châu Nhân Hãy đi khỏi đây đi Ngân hàng chúng tôi không thể chấp nhận phạm lỗi như vậy Tôi không phải cố ý làm Xin tha cho tôi lần này Tha cái gì Mày đốt tiền của khách mà Khách không kiện mày Đã may cho mày lắm rồi Đi Cô cũng đi luôn à. Em, anh Chúng mình về thôi <laughs> Tạm biệt Đuổi theo nó mẹ đó Đánh nó Chết đi Mạnh tay quá vậy Em ơi Hù tao à Moi tim mày Bóc mắt mày Anh ơi Em Nó chạy mất rồi Không sao Mau lên xe để đụng nó Sao không đụng nó Em mới được bằng lái Tuy nhiên anh lái xe rồi Mau lên Đừng Đụng chết nó Được rồi Em ơi hay quá Chúng mình không còn gì nữa Tài xế xuống xe Xin hỏi thầy chuyện gì Tôi thấy anh đụng người ta rõ ràng Hiểu lầm thôi em ơi Cái gì hiểu lầm Thầy ơi tôi đâu đụng chết ai đâu Nó không phải người Vậy chết là cái gì Ngồi tại chỗ Nó là ma Dạ đúng vậy Ma Cái gì ma Sư huynh thật là kỳ lạ Sao chết đã hai ngày Là ít bắt đầu thấy nát Tại sao lạ vậy Không thể nào Lái xe nên cẩn thận Đụng người ta thì đừng chạy À? thân nhân nào qua đây nhấn nút ba mày qua đi con hả ai là con trai cả là ba mà không có con mới tới cháu nuôi mày vô dụng ờ, à. ờ. em đi đi anh đừng nói chơi chứ ờ, nếu em nhấn nút má anh sẽ không thích anh biết không Châu ơi, bà nội thương nhất là con, con đi đi Đúng, có lợi cho con đấy Không, ba tự mình nhấn đi Ba sợ bà nội về kiếm ba sao Mày thật là ngu đấy Làm gì có chuyện đó Bà nội là má của ba con mà Bà có thời gian về nhà kiếm ba uống trà nói chuyện Anh nói gì vậy Mấy người thương lượng xong chưa Người ta đang sắp hàng chờ đấy à. Nếu quá giờ làm phiền các người Đem xác về Đem về sao được Ông thật là Mau lên đi Mau đi Những nút đỏ thì được rồi Chuyện gì vậy Chảy điện thật là sơ ý Anh cũng đâu có gì chỉ anh là nhiều chuyện nhất đâu vậy Đồ chơi bị mày làm hư rồi Bị mù luôn thật là Chính vì nó bị mù Con mới chăm sóc nó Ăn cơm đi Nói hoài Tối nay anh về nhà ăn cơm không ờ, Không còn em Đi đánh bài dạ. sao dạ. Không chừng đi Không chừng à chuyện gì Em nói lớn chút và nói nhỏ chút được không Sáng sớm mà ở ải như vậy Không được Được rồi Chuyện gì Mày hút bạch phiến hả ừ, Đừng phiền tôi Mày nói gì Nói chuyện với tao như vậy à Chửi thề Mày đi học cái gì đi Mày coi chừng tao đó Mẹ ơi tối nay con không về ăn cơm con đi nướng đồ ăn Tùy mày Không muốn về thì đừng về Tối nay ai cũng không về Vậy bà nội về Ai mở cửa cho bà nội Kiều Tối nay là Đầu chai của má hả Châu ơi Tối nay là đầu chai của bà nội Dạ phải Không tay ở nhà Không có gì để cúng cả Tối nay chắc tôi đi đánh bài quá À, Sao chỉ còn một cây nhang Mà ăn hay hết vậy Nhang đâu Ngày nào đua ngựa Ba cũng cúng Ba đốt hết nhang rồi Anh dùng hết Anh ăn hết đấy Ăn mang rồi đi học Mày làm gì vậy Mau lên đi Tao kệ mày Điên thật Mau lên Bà nội ơi à. Bà nội đã uống chưa Thằng này mau lên Thắng ơi tới mày Coi cái gì dạ, Một lá hai và sẵn. 仲有条蛇啊！有吓？有啊。 Lại thua nữa Tao thua còn nhiều hơn Ghi vô mau Thằng Thắng lần nào cũng cũng vậy Ăn rồi là chạy Tối nay chơi thêm 2 tiếng Ít nhất cũng phải 12 giờ Thắng cũng không chạy Tối nay thấy vui chơi tới sáng nhé Đừng tới sáng mà còn đi làm nữa Đang chơi vui vẻ phải tới sáng mới được Thật không đấy Hết rượu rồi tao đi mua đây Không tao đi mua Viện có đi mua rượu Dông luôn chứ gì Chi sẵn bà chờ tao Đừng nói nhiều tao về liền Nhất định phải về nhé Anh này, chuyện gì? Anh cho tôi coi thẻ căn cước của anh Thầy ơi, tôi ở gần đây mà Cho tôi coi thẻ căn cước của anh ờ. Tôi không đem theo Nếu anh không thể xuất trình căn cước của anh Tôi có các của ngân hàng Anh phải theo tôi về đồn Tiền mặt và đồ vật của anh Cũng không thể chứng minh anh là dân cư Hồng Kông được Vậy chứ anh để ở đâu Tôi để ở nhà tôi Nhà anh ở đâu Gần đây Quẹo vô là tới nhà tôi rồi Được rồi Luật pháp quy định Nếu ở gần đây Tôi có thể theo anh về nhà anh lấy Đi nào Thôi Tôi thà là theo thầy về đồ Bộ nhà anh có cái gì không dám cho tôi biết sao Dạ không Vậy thì được rồi Tôi theo anh về nhà anh Đi nào Đi Chuyện gì vậy Tôi chỉ kêu hơi lớn thôi Nhà ăn phải đây không làm gì vậy Vô đi Chuyện gì vậy Quên đeo theo căn cứ Cháu ơi Đừng tàn nhẫn quá Cháu học ở trường nào vậy Trường kỷ niệm Thăng Đặng Thục Phương Hội Liên hiệp Đạo giáo Hồng Kông Cháu nhớ hay thật Không chịu dọn dẹp trong nhà Tại tôi kiếm không ra Chỉ lo đi đánh bài Xin lỗi thầy tôi bị mất căn cứ Hộ chiếu được không được ờ, Đưa tôi coi nào Anh thường xuất ngoại hả ờ, Đây là tôi cũng giống phần nào Thôi được rồi Cảm ơn Mất căn cước Nhớ đi xin cấp lại nhé Nếu không sẽ phiền phức lắm Dạ tôi biết rồi Anh ưa làm mất lắm Mày im đi Xin cảm ơn thầy Phải đi nhé Tạm biệt Bà nói không về nhà mà Anh nghe qua chuyện như vậy chưa Bà chân đánh chưa hết hai vòng Đã tới bài mười mấy ván bảo quá mừng Tôi đến nỗi bị rớt thầm vô nhà thương Quá đáng thật Châu thì sao Mày nói không về nhà Con cũng vậy Định tới nhà bạn học chơi máy tính Ai ngờ nhà nó bể ống cầu tiêu Là trong nhà thối rình Bắt buộc phải về nhà Còn thằng ba Nó đi đâu rồi Thằng mắc dịch Sao mày nói mày không về mà Sai cơm mưa lớn lắm Thấy buồn quá nên về sớm Sao kỳ vậy Cả nhà đều về hết Không cần phải lo Không ai chờ cửa bà nội nữa Không Con tắm xong con ra ngoài Một tiếng nữa tới 12 giờ Còn nhiều thời gian mà Đâu Giờ tí là 11 giờ bắt đầu Đồng hồ của ta mới 10 giờ 45 phút Ta phải đi Bắt công người ta chờ Ba ơi con cũng đi Chúng tôi đi theo anh Mau đi theo ba đi Mở cửa Đang mở đây Dùng theo sức đi sao đánh tôi hoài vậy Mở không được Mở đi Anh mở khóa dưới chưa Mở thêm một lần đi Tại sao chúng ta không Con đi ngủ Sao khuya rồi đi ra đi vô Không cần đi đâu nữa Má Tôi nói là thổ tán Mấy người lại hỏa tán Tiện cho thờ cúng má mà Lúc còn sống nó không nghe tôi nói không có lần nào làm theo tôi cả Đốt xác tôi chắc sướng lắm Cho tụi mày thử mùi Em ơi Đừng Em buồn ngủ quá Mai mốt mới làm đi Không phải Vậy anh cởi quần đi Không anh thấy má anh Má hả? Thật không đấy? Thật, à? hồi nãy anh đi rửa mặt Thấy hình như bà xuất hiện sau lưng anh Nhưng đột nhiên lại biến mất Chắc đâu phải Tại anh đang nghi thôi Không phải Tiếng gì vậy Các thằng ba nghe nhạc Ra tắt đi, đi đi Em đi đi Tại sao bắt em tắt chứ Em là chủ trong nhà mà Anh mới là chủ trong nhà Đi đi, ra tắt máy đi Đi đi Làm gì vậy Đi chung Khoan đã Thằng mắc dịch Mau ra tắt máy đi Đó phải chuyện của con Tao thấy mày mở máy Mau ra tắt máy Đừng vu oan cho con Đừng vu oan Anh ra tắt đi Đi đi Em mở cửa chờ anh Em coi chừng anh Em đứng đây coi anh Được rồi đi mau đi cửa Tại sao đóng cửa vậy Thằng mắc dịch Mở cửa mau Con à, nói rồi Đâu phải con mở máy đâu Tao đâu phải nói với mày chuyện này Tháng này chưa cho mày tiền Mày mở cửa đi Mày đáng ghét thật Lâu vậy sao mày không chịu mở cửa Mày đang làm gì trong phòng vậy Tại sao mở rồi lại tắt Bộ vui lắm hả Bà nội Bà nội nói ba ăn hiếp hả Bây giờ bà về trả thù Tao thấy bà nội kìa Tao cũng biết mày thấy bà Bà đang đi qua đấy Mày chơi nhạc cụ hả Mặt mày hút thuốc dễ ghét quá Muốn lấy hay không Kiều con à, Làm sao đây Con ra coi đi Cả là vợ của ba mà Cả là má mày mà Thằng mắc dịch Kiều khuya rồi Mọi lần chiều nó không biết lo cho gia đình Chỉ lo đánh bài và chơi chứng khoán Và miệng của nó ưa nói bậy Nhưng nó thương con lắm Tại con bất hiếu Chê má điếc và phiền Ghét ta mở tivi quá lớn tiếng Có gì má trách con đi Xin má đừng hại nó Má ơi Xin má đừng phạt anh Thắng nó phạt con đi một phần điều khiển từ xa đâu Ba ơi Biết đâu không Con đâu biết đâu Đi kiếm đi Con sợ quá Con không đi đâu Mày đi đi Mày vô dụng thật Bà nội mày mà mày cũng sợ hả Anh ơi em rất sợ Em lần đầu tiên thấy ma đấy Bả là má anh mà Nên bả cũng là ma mà Có không Em làm gì Bộ phận điều khiển từ xa đâu rồi Là em ngày thường không chịu dọn dẹp Thật là hư đốn quá Cháu hút thuốc hả Dạ không Cháu hút chơi thôi Không sao Cháu sắp xuống đây với nội rồi Đừng mà Đừng kiếm nữa Qua nói chuyện với má đi Thưa má Tụi con mệt lắm rồi Vậy thì đúng rồi Qua đây ngồi Dẫn cháu Châu ra đi Má ơi Mai nó phải đi học nữa Cái gì Thắng Đừng mà à? Châu ơi Lại, chú lại Chuyện gì vậy Bà nội muốn gặp con Con ra đây đi Con không đi đâu Đi đi mà Đồ quỷ đi đi Bà nội muốn gặp mày mà Con không gặp bà nội Bà nội muốn gặp ta Thà chết con cũng không đi Mày đừng chết Mày không ra sẽ chết hết đấy Đi mau lên Nhanh lên Chuyện gì vậy Ngồi sát chút Ngoan à, kêu mở. kêu bà nội đi à. Bà nội Gọi thêm lần nữa đi à. Bà nội Tất cả có mặt tại đây sao Chắc chết hết quá Có người bấm chuông Con ra mở cửa coi là ai đi Tại sao cho con đi chứ Nội ơi Kiếm nội kìa Làm phiền hai anh quá Mời vô đây uống ly trà Thôi được rồi Chúng tôi bận lắm Tới giờ phải đi về Không về trước trời sáng Sẽ hết về được nữa Trước khi tôi đi Phải làm xong một chuyện cuối xông ra chém chúng ta Châu ơi Con đỡ cho ba đi Đừng đi Nó là con tôi mà Đương nhiên là đỡ cho tôi trước rồi Kiều ơi Gọi em đó Sao cứ kiếm tôi hoài vậy Nắm tay má con đi Buông tay ra Nắm tay má con đi Gọi anh đó Đè bả xuống Gọi anh đấy Kiều ơi Buông tay ra Gọi em đấy à, Đi đi Kiều à. Hết gạo rồi Nhớ đi mua à. gạo về Gần nhà chúng ta ăn xong bữa cơm này Thì phải chia tay Má nấu mấy món các con thích ăn nhất Phong à. bếp làm phụ cho má đi Anh điên hay sao vậy Bả là ma Anh đi đi Ma cái gì Bả là má anh đấy À, Trong nhà lộn xộn như vậy Chưa à, bao giờ thấy em dọn dẹp cả à, Cái gì cũng bắt má anh làm Em còn chê bả nữa Anh coi tôi là vợ hay là người làm vậy Sao anh không chịu dọn dẹp Anh sáng sớm đã đi mất Tới khuya anh mới về Sao em nóng quá vậy Tôi là đàn ông phải ra xã giao chứ Xã giao Đi kiếm gái chứ gì Trước mặt hai đứa con Miệng của bà nói sạch sẽ chút xíu Anh kiếm gái không cho tôi nói sao Bà đừng nói vậy Bà không xứng làm má của hai đứa Đừng gai nhau nữa, đã già rồi mà Mày đừng có hỗn nha Mày không có tư cách nói chuyện Ba cũng ưa mắng bà nội vậy Bà mắng bả, quái thú Ta còn nói Mày nói gì Tao dòm mày Mày hết dám nói à Nói gì đi Anh chửi má ăn già Bắt bạn ngủ dưới bếp Anh thấy vui chứ gì Tại con cháu nói mình bả hôi mùi thuốc Nên tôi mới kêu bả xuống dưới bếp ngủ Con quỷ Tại mày đấy Đừng đổ thừa nữa Ba má muốn cho nội ngủ ngoài đường mà Mày mới có tư tưởng này Mày cứ than phiền Nội giặt Quần áo hư đẹp của mày Mày mặc áo hiệu gì Má mới thích ăn mặc hiệu, hiệu tốt Mày chửi má mày hả Ai cho mày ăn ở Ai cho mày đi học Mày hỗn thật, thằng bất hiếu Đừng đánh nữa Ba má có trách nhiệm cho con đi học Ba biết không Mày ngủ trong giờ học Sáng sớm thức dậy đã ngáp Đừng đánh nữa Tao chém chết mày bây giờ Đừng đánh nữa, thằng bất hiếu Đừng đánh nữa Ngủ chủ lắm Mày thôi Im đi Yên tĩnh ăn bữa cơm được không Tại sao cứ la lối ôm sòm vậy hoài Chuyện gì cũng phải nhường nhịn nhau chứ Người nhà đâu có thù án gì chứ Ở ngoài khó khăn lắm về tới nhà nên vui vẻ, đừng la nữa Nhớ nha, tụi nó là người thân thiết Má ơi, con vô làm phụ má Con cũng vô phụ Ba ơi Con xin lỗi vừa rồi Đau không Ba đánh con dữ lắm Ba xin lỗi với con mới đúng Con có sao không à. Má ơi, má đi đâu vậy Hồi nào tới giờ má cũng ăn dưới bếp mà mà Trong này chật lắm Sao chạy hết vô đây vậy Tụi con vô đây ăn cùng với má Được rồi Người trong nhà ăn cơm Bà nội ăn dưới bếp Tụi cháu cũng vậy Đúng rồi Ăn chung sẽ vui hơn biết chuyện lắm bán đi cũng yên lòng giờ rồi Cô phải đi đây Các con đi ra đi Cho con coi thêm má một lần nữa Đi ra đi Sao vậy má không được khỏe hả Con lấy chầu cho má nhé Khỏi